Hi, xin chào các anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh youtube của mình anh em nhé Và trong video ngày hôm nay mình lại uh, chơi trải nghiệm kiếm tiền cũng như là đấy trên con game có tên là 68 cái bài này anh em nhé. Và cụ thể hôm nay mình sẽ chơi đấy hướng dẫn review cho anh em trò lô đề này anh em ạ Bên ngoài chúng ta gọi là sổ số đấy em ơi Tiếng quan sát này đây chính là sảnh trò chơi của trò này nha Và hiện tại hôm nay đang là thứ bảy này Đấy anh em có thể chọn tất cả ngày trong tuần luôn nha rồi đây sẽ có rất nhiều các loại trò từ miền Bắc này, sổ số VIP này Đấy rồi 6 trên 45, siêu tốc, miền Nam, miền Trung này Rồi trong miền Bắc thì có miền Bắc này, rồi Nam Định này Rồi miền Bắc 75 giây, miền Nam siêu tốc 45 giây Đó, cực kỳ nhiều, mega 6 trên 45 một giây này Rồi một phút chẳng hạn này Siêu tốc 1 phút, siêu tốc 45 giây 1 phút này 1,52 này, 5 phút này miền Nam thì có Bình Phước Hậu Giang Long An Thành phố Hồ Chí Minh này đó miền Trung thì có Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông này Ok, ngoài ra đây sẽ thắng thua, tức là lịch sử của anh em nhá. Hiện tại mình chưa chơi mình nên mình chưa có dữ liệu này. Rồi mở thưởng này. Đó, mình chọn ngày từ, từ ngày bao nhiêu, ngày bao nhiêu này. Rồi chọn loại hình này. Rồi đây sẽ có thay đổi chủ đề nữa chẳng hạn này. Ok, giúp anh em muốn chơi trò nào anh em nhấn vào này. Kế tiếp thì ở đây em chọn số, nhập số hoặc chọn số nhanh thôi. Đấy sẽ có thời gian đếm ngược em ạ. Tài xỉu, lẻ, chẵn, xóa này. Đó rồi đơn hàng chục, hàng đơn vị này. Rồi mức đánh của anh em này. Hoặc anh em có thể cài lại này. Cuối cùng anh em nhấn vào đặt cược để anh đặt nhá. Đó, cho cho lô đề số số này chơi như ngoài đời thôi em ạ. Cực kỳ đơn giản đúng chưa ạ? Ok thì ờ, để lập tiền thì em nhấn chọn đây này đấy có ba hình thức nạp tiền mình nạp chỉ 50.000 thôi ngoài ra nếu mà nạp qua Zalo Pay hay Viettel Pay có 10.000 thôi em cực kỳ thấp luôn rồi kẻ cào là 10.000 nhưng quy đổi sẽ nhận được trong game chỉ là 7.700 thôi em ok đại lý này riêng game này trả thưởng không cực kỳ cao em nhé trả thưởng lên tới 1.5 bình thường em em chơi những game khác là như Cafan Tay Win I Win trả thưởng bao nhiêu 0.6 đúng không ạ hoặc là cao nhất là 0.9 nhưng riêng game này trả thưởng cho anh em mình nhắc lại nhá là trả thưởng lên tới 1.5 anh em ạ cực kỳ cao nên chính vì thế anh em nào mà quan tâm muốn làm đại lý thì em có thể tham khảo ưu tiên game này ha rồi rút tiền thì anh em nhấn vào chỉnh sữa đó ngoài ra có vip luôn này em ạ nâng cấp vip đó vip thì tất nhiên mình sẽ nhiều quyền lợi hơn là bình thường thôi nhiệm vụ thường lệ nạp tiền đối chiến điện tử bắn cá hoạt động điểm điểm mỗi ngày này lĩnh thưởng hàng ngày này đó ok thì à, cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ trên kênh của mình nhé à, còn bây giờ em lại tất cả anh em trong những à, video tiếp theo trên kênh của mình ha và cụ thể video sau chắc mình cũng sẽ review cho anh em trò bóng đá này đấy anh em nào mà fan túc cầu giáo thì em thể đấy đón chờ video tiếp theo của mình nhá và hàng ngày tất cả hàng ngày thì mình vẫn chơi những trò đấy phổ biến với em cực kỳ cực kỳ thích chơi đúng không ạ và tài xỉu sóc đĩa rồi và mình chơi theo kinh nghiệm của mình ấy thì mình hai trò này ờ, hai trò mà chúng ta dễ kiếm tiền nhất trong game 68 đánh bài này anh em ạ ok còn bây giờ xin chào anh em nhé bye bye